Vâng, cô trò mình cùng nhau đi vào định nghĩa. Thế thì các bạn đã biết rồi là đường tròn tâm O bán kính R. Nhớ cho cô là R lớn hơn không nhé. Là hình gồm tất cả các điểm cách điểm O một khoảng đúng bằng R. Được chưa nào? Cho đường tròn tâm O, tâm O bán kính R. Lưu ý là R là một số lớn hơn không? là hình gồm tất cả các điểm cách điểm O của mình một khoảng bằng đúng R thì đó được gọi là đường tròn tâm O bán kính R và ký hiệu là mở ngoặc tròn này O chấm phẩy R đóng ngoặc ok chưa nào đó là ký hiệu của đường tròn tâm O bán kính R thế thì khi mà xét đường tròn tâm O bán kính R thì bạn chỉ ghi xét mở ngoặc O chấm phẩy R Đúng không? Ok chưa nào? Đó, chứ không cần phải viết dài là xét đường tròn tâm O bán kính R nữa. Các bạn lưu ý nhé. Được chưa? Vâng, đó là nội dung lý thuyết về định nghĩa của đường tròn. Được chưa? Tiếp theo, cô trò mình cùng nhau vào nội dung thứ hai, đó là vị trí tương đối của điểm với đường tròn. Các bạn phải biết được điểm như thế nào là điểm nằm trong, nằm trên và nằm ngoài đường à đường tròn, ngoài đường.